dạ cái câu chuyện mà hôm nay em em muốn cốt đó là em kết nối lại với em trai để cải thiện mối quan hệ với lại là bố mẹ của mình đó thì um, em cũng nói với em trai những điều mà em mong muốn trong lúc mà vào vai người chị nói với em thì em đã khóc rất là nhiều đó. nhưng mà sau khi sang vai của em trai em thì em ờ, không biểu đạt được cái gọi là cái cái cảm xúc của em ấy nói ra mà chỉ nói được bằng lời thôi đó còn sau khi mà sang cái vị trí quan tòa thì em vẫn chọn là Chúa Giêsu thì chỉ là dạ, khuyên lại đó là gì những người con phải nên có cái thái độ sống và cái cái cái cái quan điểm sống hay là những cái lời ngôn từ dành cho bố mẹ và phải thường xuyên quan tâm và chăm sóc cho hai người đó còn khi mà vào cái tâm trạng của bạn ong á, thì là em em em tưởng tượng cảnh nó là gì ạ dạ, ừ, các em các con của bố mẹ đã quay trở lại và bố mẹ em là gì ạ dạ, sống trong một gia đình không còn có những cái um, mặc cảm với các con đó Thank you, I love you. Xin cảm ơn bạn. Thank you, I love you. Thank you, I love you. Cảm ơn thầy.